Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục chữa cái bài hôm trước Bài hôm trước thì cũng là một cái bài thiên về phát triển game à, Nên là nó sẽ liên quan tới design nhiều Ngày trước cái kinh nghiệm của chị thì nó không liên quan nhiều đến việc à, phát triển game Mà nó liên quan tới phát triển app ừ, à, Các cái app liên quan để phục vụ cho cuộc sống ấy. Ví dụ như là à, bán hàng này, à, y học này Um, rồi uh, các cái app về nhà hàng này à, về siêu thị này Tuy nhiên thì hôm nay thì uh, chị có nhận được một cái bài này của một bạn và sẽ cùng dịch cái phần uh, liên quan tới phát triển game, phát triển app như thế này và cùng chia sẻ với mọi người một số các cái kinh nghiệm mà chị áp dụng trong cái bài dịch này. Nếu như mà có cái phần nào mà nó còn chưa thực sự hợp lý thì cũng rất là mong cả nhà có thể uh, comment và góp ý. Uh, buổi ngày hôm trước ấy thì chị cũng có dịch một cái bài dịch uh, Việt Nhật và cũng nhận được một số các comment góp ý từ phía các bạn và rất là vô cùng trân trọng cái điều đấy thấy uh, khi mà mình làm ấy thì nhiều khi là có những cái mà mình không có nghĩ ra hoặc là rõ ràng là mình sử dụng rất là nhiều nhưng mà cái lúc mà mình dịch bài thì mình cũng không có tìm ra được cái phương án gọi là đúng đắn nhất chẳng hạn thì thông qua những cái buổi uh, video chia sẻ như thế này thì là mong là chúng ta sẽ có thể trao đổi được với nhau nhiều hơn nếu như mà có bất kể cái comment nào thì các bạn hãy để lại bên dưới và chúng ta sẽ có thể cùng học hỏi với nhau trên cái tinh thần gọi là à, bình đẳng và tích cực nhất có thể à, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng vào cái phần à, bài dịch này cái phần mông đai ở bên trên đây là phần tiếng Nhật cũng tương tự như là cái buổi trước thì nó sẽ có cái phần à, chú thích ở đây à, đây là cái phần à, tiếng Việt mà có một bạn gửi à, phần dịch đó cho chị để chị check còn cái phần xanh xanh này là cái phần mà chị có chỉnh sửa một chút để mà đưa ra được cái đáp án cuối cùng mà chị nghĩ là nó có thể hợp lý à, phần ở bên trên này chúng ta sẽ cùng đọc tiếng Nhật là xin đây là magic effect をイメージしたアクセサリーの作成をお願いします。 ở đây mình sẽ thấy cái phần chú thích ở đây là cái nội dung order hướng dẫn họa sĩ vẽ nên là cái từ sakuse ở đây bạn đang để nó là tạo các cái phụ kiện mới hay còn gọi chị sẽ để luôn nó là tại vì là hướng dẫn họa sĩ vẽ mà nên là mình cũng có thể đổi nó thành luôn là nhờ anh vẽ đúng không nhờ anh thực hiện vẽ các cái accessory là các cái phụ kiện hoặc là các cái trang sức nó có cái image image ở đây là với cái hình ảnh và với cái hình dung um, thì đúng là kiểu là nó có một cái image sẵn rồi ví dụ như là à, với cái à, công chúa lọ nam thì là người ta có một cái là bản à, 3D các cái hình ảnh về công chúa lọ nam đã được dựng ở thành phim của Disneyland chẳng hạn đúng không thì là image ở đây là hình dung theo cái kiểu như vậy thì ở đây ờ, các bạn đang để là hãy tạo các cái phụ kiện với cái hình ảnh của hiệu ứng Cinderella Magic thì cũng được còn chị ở đây chị đổi một chút thôi đó là nhờ anh vẽ các cái à, nhờ anh vẽ trang trí nhờ anh vẽ các cái trang sức hoặc là các cái phụ kiện với cái hiệu ứng à, phép thuật như là phim giống như kiểu bộ phim à, cô bé lọ lem thì cái tự image ở đây là hình dung nhưng mà mình cũng thể hiểu cũng thể hiểu là với cái hiệu ứng như thế với cái hình ảnh kiểu như vậy đúng không tiếp đến là cái phần à, dưới đây thì bạn dịch khá là sát rồi đó là ố sang cô ní đúng không tham khảo cái hình ảnh đầu tiên à, để mà vẽ cái họa tiết dây trang trí và cái hiệu ứng phối màu ở bên dưới đây các bạn sẽ thấy 1 2 và 3 4 là các cái hình ảnh mà người ta đưa ra à, để giải thích cho cái phần nội dung ở tiếng Nhật ở đây thì ờ, ở đây mình chỉ áp dụng một cái công thức đó là nani nani o nani nani ni sự cái cấu trúc này dùng vô vàn nhiều luôn trong rất là nhiều các cái trường hợp khác nhau thì là mình sẽ áp dụng cái này trong thực tế gọi là lấy cái hình ảnh đó để tham khảo lấy cái gì đó là quan trọng điều gì đó là tốt điều gì đó là uh, duy nhất thì gì đó thì là nani nani o nani nani ni sự thì là hãy à, tham khảo cái hình ảnh một để vẽ cái họa tiết trang trí đúng không và cái hiệu ứng phối màu rồi tham khảo cái hình 2 để mà um, à, cho cái phần à, à, trang trí phía trên à, rồi à, à thay đổi thành à, cái tinh thể băng cái uh, motif ở đây là cái mô típ cái queso sổ đây là các cái tinh thể băng motif tinh thể băng là cái hình à, ảnh số 2 ở đây này mọi người thấy cái hình ảnh số 2 ở đây chưa là các cái cái rô bự nô xô sốc đây nó chính là các cái phần trang trí ở phía phần bên trên ấy nó chính là cái hình ảnh số 2 mình sẽ thấy có các cái tinh thể băng rồi các cái dây dây à, kiểu rất là lóng lánh này này thì là mình sẽ tham khảo cái hình ảnh số 2 của cái cho cái phần trang trí phía bên trên rồi thay đổi thành cái kiểu uh, trang trí thủy tinh tinh và tinh thể băng rồi à, à, bố cục cái layout đúng không cái hai chi ở đây là bố cục hay là layout đấy thì tham khảo hình số 3 còn à, cái hai số cự đây là cái phân bố về mặt màu sắc đúng không hay còn gọi nó chính là cái cách phối màu đấy thì là mình sẽ tham khảo cái hình số 4 ở đây nó sẽ có cái từ tông màu thì nó chính là cái từ kê kê kê ở đây là người ta đã giải thích rất là rõ ràng rồi Tiếp đến là cái phần câu số 2 Cái câu số 2 ở đây thì cũng không có cái gì sửa nhiều lắm uh, có một số cái như là ugoite uh, ờ, này khi gắn sự là tôi có cái cảm giác như nó đang không chuyển động chứ không phải là không có thay đổi đúng không thì mình sẽ chữa cái đấy thành là tôi có cảm giác rằng là cái đấy nó không không không chuyển động cái số 1 ở đây nó chính là cái phần màu xanh uh, lá cây đúng không? Thì đây cái cái phần màu xanh lá cây ấy, nó chính là cái phần này này đúng không? Thì tôi có cái cảm giác là nó không được chuyển động lắm này. Thế nên là mình sẽ phải dám chơi cả Stekudasai là nhờ anh hãy thêm một cái animation à, kiểu như là à, kết hợp giữa cái sự chuyển động của cái dây beo à, của cái dây thắt lưng à, và nó sẽ hiệp parade ở đây là cái cái nylon ở đây là cái vải ấy, nó sẽ hơi có một cái gì đấy nó bị nó bị kéo và nó nhăn nhăn một chút thì đây là một cái hình ảnh mà mình search được ở trên Google thôi thì cái phần màu đỏ đỏ đây này các bạn nhìn thấy cái màu phần đỏ đỏ đấy không thì là khi mà mình dơ cái tay áo lên hoặc là mình cái cái cái tay của mình nó cử động ấy thì cái áo của mình nó cũng sẽ di chuyển theo đúng không và cái phần màu đỏ ở đây nó chính là cái nylon là cái tấm vải của mình ấy nó sẽ bị kéo căng ra một chút nhưng mà căng ở đây là theo cái kiểu là căng thành những cái nếp gấp căng thành những cái vệt nhăn thì nó chính là cái nuno ga hipparadete dikiru mono nên là nên là cái phần ở đây ý, mình sẽ để là gì hãy thêm animation kiểu như là dây vải sẽ có cái đường có những cái đường vết nhăn kết hợp cùng với cái chuyển động của thắt lưng thì là mình sẽ để như vậy tiếp đến cái phần màu đỏ và cái phần màu xanh lam ấy thì là bạn đang dịch khá là đúng rồi đó là hãy thêm một ít nét uốn đúng không? hoặc là thêm một chút cái độ cong đúng không nét uốn ở đây hay còn gọi là cái độ cong để cho cái dây thắt lưng của mình nó mềm mại này à, tiếp đến là cái phần màu xanh lam thì hiện tại phần này có độ cứng trông như crosset cái kiểu crosset chất đó chính là cái cái phần số 3 của mình ấy nó chính là kiểu nó nó không được mềm đúng không nên là hãy thay đổi một chút để có cái sự mềm mại của cái tấm vải nên là cái cái yawarakasa hyogen tekurasai thì các bạn bạn đang dịch à, đúng rồi à, thay đổi một chút cái hình dạng của nó để mà à, có được cái sự mềm mại ở ờ, cái phần số bài ở đây thì các bạn hơi nhầm một chút này ở đây nó sẽ có cái gì là à, cái phần mà có cái khung màu xanh à, cái phần mà có cái khung màu xanh ấy, thì là mọi người nhìn thế này ở đây nó sẽ có một cái khung màu xanh này à, xanh xanh xanh xanh nước biển này một cái khung màu xanh lá cây này còn đây là một cái khung màu đỏ này thì với cái khung mà nó ở cái phần chiếu sáng của cái phần khung màu xanh à, lá cây ấy, nó chính là cái phần này đó chính là cái đèn đúng không cái đèn mà nó được đóng khung bởi cái khung màu xanh này này thì là mình hãy làm sao mình sẽ usui hai sô soku ni sticker là mình sẽ để cái màu nó nhạt đi nó giống như là à, cái, ừ, cái cái cái cái phần à, à đóng khung màu xanh lá Đấy, có là mình để cái phần kim dốc cự là cái phần mà uh, kin dốc cự là cái đèn này nó có cái phần vàng vàng này này Nó giống như kiểu là kim loại này, cái màu kim loại này này Mình nani nani ô nani nani ni suru là để cái phần mà uh, kim loại đấy nó có cái màu rất là nhạt nhạt giống như là cái phần uh, mà được đóng khung bởi cái màu xanh lá ấy Đấy, nên là mình sẽ hiểu là mình sẽ để cái màu vàng của cái đèn này này giống như là cái màu vàng của cái phần này này. Đấy, mình cái vạ màu vàng này bây giờ là nó đang nó đang hơi đậm hơn này, đúng không? Nhưng mà cái màu vàng này thì nó nhạt nhạt này, nó chính là ư sươi uh, ờ, hai số cự đấy. À, thì bây giờ mình sẽ chuyển cái màu này nó thành cái màu này uh, sao cho nó nó nó nó khớp với nhau đấy ý nó là như vậy nên là mình nhìn là phải nhìn kỹ này mấy cái màu này này là mình sẽ phải ừ, để ý này và cái phần mà đóng khung này thì là mình phải hiểu là cái cái cái hình ảnh ở đây nó sẽ có các cái đóng khung màu khác nhau tiếp đến là cái khung về cái phần trung tâm của cái khung màu đỏ ấy nó chính là cái phần màu đỏ này này cái mà được đóng khung màu đỏ này ở cái phần trung tâm hay phần chính giữa ấy thì là mình để cái màu uh, pink cự là cái màu vàng nó phớt phớt cái này là ao pink cự là cái màu hồng phớt giống như là ở xung quanh Đấy, thì mọi người thấy không? Ở cái phần trung tâm này mọi người thấy là cái phần trung tâm ở giữa này này, nó đang để một cái màu đậm màu đậm. Thì bây giờ mình đổi nó thành ní Stecodacite là mình chuyển nó thành một cái màu pink nhạt, giống như là siêu y, giống như là cái cái cái phần xung quanh ở đây. Đấy, thì thì là mình sẽ hiểu như thế nhá. À, tiếp đến này, cái phần này à, cái phần này thì là mình sẽ bắt gặp rất là nhiều nó để thể hiện cái new an sự khi mà mình làm việc thì khi mà người Nhật người ta yêu cầu một cái gì thì chắc chắn là người ta sẽ đưa ra các cái à, nội dung nó bao gồm các cái nội dung như sau này bây giờ mình sẽ đi từ giữa rồi đi lên thì mình sẽ hiểu được cái câu này nhá là trong cái phần nội dung sửa nhé tekisto đây là các cái phần text là các cái phần nội dung sửa thì nó sẽ có bao gồm bao giờ người Nhật cũng sẽ rất là cẩn thận người ta đưa ra được là cái siêu c tên là cái điểm mà mình cần sửa này cái lý do mà mình cần phải sửa là gì và các cái điều mà mình cần phải áp dụng cho sau này ví dụ như là trong cái trường hợp này mình sẽ sửa như này bởi vì là như thế kia nhưng mà tại sao mình lại phải sửa như thế và sau này mình có áp dụng cái việc này trong các cái design tiếp theo hay không trong các cái mông đai tiếp theo hay không mình có áp dụng các cái kiến thức đấy các cái điều chú ý đấy để mà cẩn thận trong những lần sau không lặp lại những cái lỗi đấy hay không hoặc là không lặp lại những cái vấn đề đấy hay không nó chính là cái côn gỗ ní ikashite morai tai kiso no chisuki này có nghĩa là người Nhật người ta rất là cẩn thận nếu như mà mình chỉ có làm sao mình chỉ có sửa mỗi cái phần feedback đấy mà không hiểu lý do tại sao thì sau này gặp cái trường hợp tương tự thì mình sẽ lại tiếp tục gặp cái sai lầm như vậy thế nên là người ta mới nói rằng là gì nếu như mà có cái phần nào mà mình không biết được là tại sao mình lại cần phải sửa như thế rồi trong những cái trường hợp sau này nếu gặp những cái trường hợp tương tự ấy thì mình cũng sẽ cần phải làm như vậy thì mình sẽ phải hỏi ngay mình phải hiểu rõ tận gốc xem là tại sao mình lại sửa như vậy và sau này sẽ phải áp dụng trong tương lai như thế nào để không lặp lại những cái lỗi đấy nữa hay còn gọi là đối sách lâu dài ấy. nên là cái đoạn này cái đoạn đầu thì bạn đang dịch đúng nhưng mà cái đoạn sau ấy thì bạn đang không nêu bật được cái ý đấy là việc không nêu bật được cái ý là uh, nếu như mà mình mình mình mình mình mình chỉ sửa mà mình không hiểu ấy thì là sẽ không được nên là mình phải hỏi kỹ và hỏi rõ những cái điều đấy để mà để mà lần sau không lặp lại nữa thì chị đang để ở đây là gì là gì à, na độ adimas à, để de cả à, thì ở đây chị sẽ để là gì à, mặc dù là tôi thì làm sao t thực sự là đưa ra rất là nhiều các cái hình ảnh feedback cùng những cái nội dung chỉnh sửa à, tuy nhiên thì à, liệu là bên mình đang có cái à, nội dung nào mà bên mình còn chưa rõ hay không hoặc là liệu còn cái chỗ nào mà bên mình còn chưa rõ hay không à, liên quan tới các cái nội dung chỉnh sửa thì là tôi có đưa ra key size statement là tôi có ghi rõ đúng không tôi có ghi rõ ba cái điểm này cái điều cần sửa lý do tại sao và à, những cái kiến thức chung đấy sẽ được áp dụng trong cái quá trình sau này như thế nào thế nên là nếu như mà mình không hiểu được ba cái thông tin này mà mình chỉ có sửa cái hình ảnh feedback thôi thì nó sẽ không không giúp cự Adimazen thì nó sẽ không được nên là nếu có cái gì chưa rõ thì nhờ bên mình hỏi ngay à, thế thì mong anh giúp đỡ cái việc đấy thì là mình hiểu cái nuance sự của nó để có thể dịch và diễn giải được cho các cái bạn đẹp. à, ờ, cái cuối cùng ở đây nó chính là cái một cái câu mà khá là dài và áp dụng về mặt cấu trúc ngữ pháp à, bạn dịch thì cũng khá là ổn rồi à, thì ở đây à, mình sẽ học được một số các cái cách để mà à, mình mình mình mình nhìn câu thôi thì uh, gá đi đây là cái dạng kết lửng này thì kết lửng như thế nào thì là mời các bạn xem lại các cái video trước của mình nhé là cái tập đoàn tên nó là tập đoàn xô tên này này thì là nó có 37 công ty uh, với 37 ông giám đốc đúng không uh, rồi um, uh, khác nhau về cái hình thức kinh doanh cũng như là kể cả các cái loại hình kinh doanh nữa uh, iken sudoto là thoáng nhìn thì là desuga đúng không? Tức là khi mà mình nhìn một cái câu ấy thì mình chỉ nhìn theo khung thôi. Thì là thoáng nhìn thì là nó cái tổ chức này nó rất là barabara à gọi là thoáng nhìn thì là nó không có được um, gọi là thống nhất hay còn gọi là một cái tổ chức khá là rời rạc nhưng mà ở đây nó có mô tô ý là dựa theo một cái vision một cái uh, triết lý kinh doanh chung đấy tiếp đến là ở đây mình sẽ thấy danh từ một này danh từ hai này danh từ ba này sau đó lại mirai ố uh, kitai sareta uh, à, soski như vậy là cái danh từ một này danh từ hai này danh từ ba này sau đó là gá như vậy là đến đây nó mới là mới là chủ ngữ này tiếp đến là so tên yakuin à, kai keten yori hasin sare shishin ni motozuki 一gang à, to natte tsuki à, susunde imasu thì với một cái câu giải như thế này thì là mình hãy nhìn từ cuối lên thôi là à, thoạt nhìn thì nó trông rất là làm sao à, rời rạc này nhưng mà nó lại đang làm sao nhưng mà nó lại đang dựa trên uh, một cái một cái um, triết lý và một cái tầm nhìn chung này. Tiếp đến này, 14 Ờ, thành viên của hội đồng quản trị này, uh, 34 uh, thành viên của ủy ban chủ tịch này, đúng không? Rồi uh, uh, ban điều hành này, đúng không? Uh, ban điều hành này, uh, ban điều hành đấy thì lại bao gồm làm sao? là ban điều hành đấy thì lại được bao gồm bởi các cái giám đốc của mỗi công ty này rồi chủ ban chủ chốt bao gồm các cái thành viên nòng cốt này được kỳ vọng trong thời gian tới này đều đang làm sao đều đang dốc lòng dốc sức cái từ chi căng tonat tệ đây là dốc lòng giúp sức uh, để mà thúc đẩy đúng không cái từ tsuki tsusunde ở đây là uh, thúc đẩy này Uh, rồi uh, dựa theo gì thúc đẩy hoặc là tiến lên ấy, hoặc là uh, phát triển công ty dựa theo một cái uh, phương châm dựa trên một cái phương châm hay là một cái chủ trương là được làm sao được hạt sin sa đây được là được ban hành bởi cái à, hội đồng quản trị à, của Soten đấy thì cái câu này nó khá là dài nhưng mà mình chỉ cần dịch từ cuối lên và nhìn vào các cái từ mà đánh dấu đỏ đây là chúng ta có thể làm ra rồi và bạn dịch ở đây cũng khá là chính xác thì các bạn có thể tham khảo cái cái cái phần này à, dịch của mình thì là mọi người sẽ nhìn ra được cái cách mà mình dịch từ cuối dịch lên và cái đoạn đấy nó nó được dịch như thế nào nhá thì là bài ngày hôm nay của mình sẽ kết thúc ở đây à, hẹn gặp lại các bạn vào cái bài sau chúng ta sẽ cùng sửa những cái bài tiếp theo nhé